giọt mưa trong chiều phai đường khuya không còn ai ngàn sao long lanh như cài vào tóc em đêm tay trong tay ta quên đi e giới ngoài kia mình quên hết đi bao lo bao phiền tình yêu đôi ta giống như bài tình ca từ ngày xa xưa vẫn chưa ngừng vang tình yêu đôi ta giống như trà mật ong trời này ấm áp giữa đông lạnh giá tình yêu đôi ta giống như một điệu vang nằm chặt tay nhau dưới ánh trăng vàng tình yêu đôi ta giống như từng vần thơ tiết tha tình yêu đôi ta giống như bài tình ca trời mây sang màu lam màn sương đang dần tan mặt trăng soi vào góc nhà khoảnh khắc riêng hai chúng ta biết hát mình dõi theo những nốt nhạc từ trái tim trên phím đàn ta mỗi khi tay trong tay ta quên đi em rơi ngoài kia mình quên hết đi bao lâu bao phiền tình yêu đôi ta giống như bài tình ca từ ngày xa xưa vẫn chưa ngừng vang tình yêu đôi ta giống như trà mật ong chuyện nơi ấm áp giữa đông lạnh giá tình yêu đôi ta giống như một điệu vang làm chặt tay nhau dưới ánh trăng vàng tình yêu đôi ta giống như từng vần thơ thiết tha tình yêu đôi ta giống như bài tình ca ta giống như bài tình ca từ ngày xa xưa vẫn chưa ngừng vang tình yêu đôi ta giống như trà mật ong chuyện đời ấm áp giữa đông lạnh giá